Vâng, à, vào vườn ổi này thì chúng tôi thấy là à, trái nó rất là to mà lại sai Mà trong trên một cây thì nó có rất là nhiều thế hệ à, Quả là từ à, quả to cho đến quả nhỏ và có cả quả nhỡ rồi có cả hoa nó đang ra nữa lại lụ nữa Thì bí quyết của mình ở đây là gì? Để cho... Bí quyết là chúng ta là nên là cắt tỉa cành cho hợp lý à. Ví dụ là cây cành mà đang ra hoa như vậy Thì chúng ta là cắt bấm lên ngọn này à. Rồi để cho để mình ăn được cái quả này À. đấy mình giữ để quả nó ra trái đây rồi lại đâm chồi ở đây ừ. đó dạ còn như đây đây là bây giờ mình nứa này mình chuẩn bị ăn à. dạ đây là xong đây mình xong ăn xong cái nứa này ừ. mình ngắt quả này rồi thì quả này nó thì mình ngắt đến quả này đến quả này đúng dạ, rồi đến quả này rồi ngắt xong rồi xong bắt đầu rồi mình lại ngắt cái quả này đến quả này vâng ừ. quả nhỏ đây ạ dạ ừ. còn quả nhỏ xong này xong rồi mình lại đến lượt quả hoa đây ạ À, xong lại đến cái vườn vâng, hoa này. Dạ, thì đây ổi của mình là ổi ra à, quanh năm. À. Nên lúc nào mình cũng cho quả. Ví dụ mà cái cây mà nó to quá, ừ. cao quá thì chúng ta là cắt bớt cành xuống. Ừ. Dạ. Hạ tán bớt xuống đúng không? Dạ đúng rồi Đúng rồi. Vậy thì ở đây chúng tôi thấy ổi nó rất là sai. Đấy. Ổi nó rất là sai. Thì cái ổi sai như này thì ờ, bạn có phải tỉa quả không? Dạ cũng phải tỉa quả đấy. Ví dụ mà cái cành này nó nhỏ quá. Cành này nó cho bốn quả này dạ. Ừ, đây nhá vâng đây. các bạn này cành này cho bốn quả cho bốn quả như này thì là cái cái cành này nó nhỏ quá nó không không chịu được à. thì mình à, xem cái quả nào mà nó nó không được đẹp thì mình vặt đi ví dụ ừ. quả này không, quả này được, không đẹp, được đẹp mình vặt đi vặt mình để đi. mình để ba quả mình chỉ để ba quả dạ, thôi đúng rồi bởi vì khi mà nó lớn lên lúc mà được thu dạ. thì nó phải là tầm độ ba bốn nạng trên một quả dạ, như này bốn đến năm nạng còn có bốn năm nạng thậm chí là có Sợ dạ, quả lên tới bảy tám nạng dạ. à, vâng để có một cái vườn ổi thì quy trình bón ở đây của bạn là gì? À, à, thưa quý vị là quy trình bón của tôi là vừa nổi tôi là một bao phân chuồng cái một bao phân chuồng là phân gà là tốt nhất là bón cho một gốc đấy dạ vâng xong bắt đầu là đến là một cân là silic một cân silic và vâng. loại 5 cân này loại 5 cân đây dạ, vâng. loại 5 cân này dạ. đấy. và một một cân là NVK NVK thì mình bón loại gì dạ lại lại Nvk bình thường như mình rắc lúa đấy ạ. À vâng, à. tôi được ừ, tức là nvk thì các bạn bón loại nào cũng được. Vâng, mình có loại, loại, nào cũng được. Dạ. Vâng. Và quy trình ở đây một năm thì mình bón mấy lần? Dạ một năm là nhà tôi là bón hai lần. Hai lần. Dạ. Vâng. Thế thì còn cái túi 300 gram thì bạn có sử dụng dạ, đấy? đây, đây tiện cầm ra thì đây, túi này túi túi là tôi hay là hay là phun. Ừ. Túi này chuyên là phun, là túi nhỏ đây. Ừ. thường thường nhà tôi mỗi lần là phun là ta có đọc là đây là 60 60 lít này 60 lít nước là trên trên một trên pha trong 100 lít đấy thường thường nhà tôi là tức là từ 60 lít ừ. cho đến 100 lít dạ đúng rồi để phun dạ vậy thì cứ một phi ờ, độ 200 lít thì bạn ờ, sử dụng mấy cái túi này dạ là ba túi này sử dụng ba dạ, túi dạ vâng. và bạn phun chưa được bao nhiêu cây phun thì tầm cứ là tôi phun thì tôi không áng, áng chừng ấy nhưng ừ. mà cứ phun hết là trong đây là tất cả vườn tôi đây là 800 cây thì là tôi phun là một phi rưỡi. Một phi rưỡi. Tầm mất là 4 gói đâu? 6 gói này. 6 gói này. 6 gói này trong vòng 800 cây. Hơi hơi hơi. hơi. Vâng. Vâng. Lần sau bạn phải tăng lượng lên. Vâng, vâng. Phun cho đậm đà một chút. Dạ. Và bao nhiêu lâu thì mình thực hiện một lần? Dạ tầm là 2 tháng. 2 tháng. Vâng. Dạ. Đây hiện tại tôi mới phun đây lá dày này. Lá dày. Dày đây này, vẫn còn phân này. Ừ. Vẫn còn gọi là cái chất của phân này. Lá Đúng rất rồi. là dày. Lá dày cứng. như nada luôn các bạn dạ. này. Cứng. Dạ mà mới đụng xong vậy. quả quả to quả nhỏ quả nhỡ vâng. và hoa nụ ra liên tục dạ. đúng không như đây là đây ở kia cũng đây có trái được thu rồi đấy vặt trồi này là lại ra tiếp này ra vâng. tiếp đợt tiếp này đấy đây các bạn này những quả chín đã lên đây rồi này đây này quả này chín rồi các bạn này vâng, giờ để tôi hái quả này luôn nhé vâng. đấy tôi hái cũng khó nhé đây đây các bạn này hái rất là dai cuống vì cái phân này nó làm có chức năng làm dai cuống các bạn này nó cứng cây đấy đấy vặt dạ. mãi mới được đấy nhé các bạn nhé và tôi ờ, bóc thử cái quả này xem thế nào nếu như mà các bạn ờ, ở xa muốn ờ, đến thăm vườn ổi sinh thái này thì bạn có sẵn sàng đón tiếp không dạ chúng tôi sẵn sàng là chào đón quý vị <laughs> đây các bạn này nhìn những trái ổi sinh không trắng mã đẹp không vâng. kia cũng có trái thu được rồi đấy ở đây thu ổi quanh năm À, bạn à, có khẳng định vườn ổi này được vườn ổi sạch không? Dạ đây là tôi khẳng định 100% có thể là ăn luôn trực tiếp đây ạ. <laughs> ăn luôn trực tiếp vâng. bởi vì ở đây là à, bạn có dùng phải dùng thuốc bảo vệ thực vật không? Dạ không. Dạ. Ừ. Mình dùng toàn tất cả là sạch hết. Vâng. Để nói với khán giả những câu mời gọi thì bạn sẽ mời các bạn như thế nào? À, thì tôi cũng mời các bạn là ừ, nếu mà có nhu cầu là tìm hiểu về giống ổi này hoặc tìm hiểu về phân thì phân thì tí nữa có có cô đây thì cô vâng. sẽ chia sẻ còn ờ, tìm hiểu về giống ổi thì là quý vị là là có thể liên hệ cho tôi là và số điện thoại và, và số điện thoại là 0329 345 962 và một số nữa nếu mà quý là 0969 516 286 còn phân này thì là cô sẽ là chia sẻ dạ. dạ cảm ơn bạn dạ. à, chúc um, vườn ổi nhà mình năm nay sẽ thu hái uh, khoảng độ uh, ờ, 500 triệu trên vườn ổi này dạ, vâng. <laughs> ổi ngon ổi sạch các bạn ơi ai muốn ăn ổi rẻ thì chạy khỏe đến đây nhá đây chủ vườn mới đi có một tí đâu khoảng 10 phút mà đã được thế này này đây này những cái trái mà to như thế này <coughs> trái này chắc phải gần cân bảy nạng nhé tầm bảy nạng phải bảy lạng đấy các bạn nhé đấy đây để tôi cởi thử cái quả này ra nhé xem là nó như nào không không phải bột ạ à, vâng cái vườn này thì trồng được là hơn một năm còn cái vườn này thì là mình trồng thế nào? Dạ, vườn này cũng là tầm à, gần một năm đấy. Gần một năm. Vâng. Đây các bạn này, những trái ổi to vĩ đại như như này các bạn này. Cái <laughs> này chắc phải 8 nặng quả ổi này. Dạ. 8 <laughs> nạng thì cái quả này nó vào ờ, coi như là à, vào hơn 10.000 quả ổi này. Dạ. Vâng ừ, rất là tuyệt vời, rất là to. Đấy. Um, cái vườn này thì mình uh, ở đây thì thấy là cây nó cũng chưa được ờ, đẹp lắm thì phải chăng là mình đang Thằng vâng, đây. thấy là mình vâng. đang làm giống đúng không? Vâng, đây vườn bên vườn em này là cháu là chuyên làm giống ấy, à. chuyên để làm giống à, để à, phục vụ à, cho ai có nhu cầu ấy. Đây. Vậy thì cái quy trình làm giống của mình thì như thế nào? Đây quy trình làm giống đây là cháu sẽ là để cho để ít quả lại. À. Đấy, để ít quả lại. Trong khi đây, cháu chọn những cành mà là tốt nhất à. đấy cành tốt nhất đây ừ. để mình chết, vâng để mình chết để mình làm giống à. thế này một cây một, một cây, cây như thế này thì... thì là bây giờ ở chỗ này là được một hai ba bốn năm sáu bảy tám cành. Dạ. tám cành làm giống. tám tám tám cành là là chết được ờ, tám cành. Vâng. Thì sau này mỗi cành này thì bình thường ấy là bán là được bao nhiêu tiền Dạ cái cành này thì thường à, bây giờ hiện tại là cháu đang trên thị trường cháu đang bán là 40.000 một cành. 40.000 một dạ. cành. À. Đấy. Thì về cái kỹ thuật nằm giống thì bạn có thể chia sẻ với bà con tí được không? Dạ được ạ. Bạn phải dùng những cái ờ, gì để kích dạ. thích cho nó ra dễ? Vâng, ví dụ là đây. Ví dụ là cái như cái cây này là nhà cháu là dùng là trực tiếp là mỗi phân là phân chuồng chỉ là một ít phân chuồng thôi. Còn là đa phần là phân Sinic con à. Sinic. Vâng, vậy Sinic thì bạn chọn cái túi 5 cân hay túi 300 cân? Dạ túi 5 cân đấy ạ, túi to đấy ạ. Đây. Đây túi to này. Vâng đây. Bạn dùng túi đấy là bạn uh, trộn lẫn cả trộn cho trộn mấy cả là phân chuồng thôi. À, dạ, là chuyên nó chuyên để là đây là cách trộn này là chỉ chuyên để là bên là làm cành đấy. À. à. Mỗi một cái bịch như làm thế này dạ. thì bạn cho cái Sinic à, Tân Phát này khoảng bao nhiêu vào đây? Dạ thì Sinic này thì cho ít thôi, chỉ tầm xem nào. Ừ. Có đến một cái thìa cà phê không? Chắc tầm tầm đấy đấy. À. Vâng. Và cùng phân chuồng nữa. Vâng. Phân chuồng hai mục. Phân chuồng. Phân chuồng hai mục thì mình cho khoảng bao nhiêu? Dạ, tầm cũng là chỗ cũng không đo mấy nhưng mà cũng khoảng ít thôi. khoảng cũng là một thìa cà phê thôi. Một thìa cà phê. Dạ. Mình dạ, trộn lẫn với nhau. Đảm, vâng, để ừ. cho đảm bảo nhất à. là sau này là lên là cây nó phát triển là khỏe mạnh. Khỏe và mạnh. nó ra nhiều dễ. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Đây cái rễ nó trắng muốt đã ra đây dạ, các bạn này. Đây, ừ. rễ đây ạ. Và chết như này thì bao nhiêu lâu sau thì mình sẽ được ừ, Dạ, sẽ, sẽ, sẽ dạ chết như thế này là thường thường là tầm 3 tháng. 3 tháng à? Dạ. À. Ừ, thời điểm này thì mình đã được bao nhiêu ngày rồi? Dạ thời điểm này là được là tầm 1 tháng rồi, đúng không? 1 tháng rồi. Cách đây 1 tháng rồi ạ. À. Thì mình nhìn thấy cây nó khỏe này. Vâng. Đấy. Nó Ở còn trong... phát triển nữa đấy ạ. À nó phát triển. Vâng. Nữa. Chứ trong... không phải thế này đâu. Dạ. Vâng. À, xuất phát từ một ý tưởng nào mà bạn này muốn ờ, chiết cành ổi này để bán? Dạ thì là cho thấy là hiện tại là thị trường mình rất là ít ấy, ít giống ổi này mà nên là muốn là mọi người cũng ăn nhiều ấy, cho muốn là là nhân rộng ra để cho là ví dụ ai muốn tìm hiểu ấy, ai muốn trồng thì là đem lại kinh tế rất là cao đấy. À. Vâng. Ừ, cái giống ổi này thì theo bạn đánh giá là nó có ngon không? Dạ ngon ạ. So với ngon. thị trường thì nó thế, vâng, nào? So với thị trường là mình là nhất rồi chứ gần, gần <laughs> chứ không nói là nhất nhưng mà giáo thấy hiện tại cháu chưa thấy là cái ổi nào ngon như ổi mình. Bạn tự vâng. tin khẳng định luôn đấy. Tự tin đấy ạ. Dạ vâng. Thế và chính vì vậy mà bạn mới làm người giống Trong khi mà mình đang chiết cành như thế này nhưng mà quả nó vẫn còn rất còn sai như thế này các bạn ạ. Đấy, Mà đây là mình lấy ít đúng không? Dạ vâng ạ. Đây để, để ít quả vâng, thôi. bên này là cháu chuyên làm giống nên để ít quả này. Ừ. À. Để thử xem đây. bên này. Như bên này, bên này là cháu này đang muốn hạ thấp cái cây xuống ấy. À. Nên là là cái làm nhiều giống như này nhưng đây này. Hiện tại là nhà cháu bón phân đây vẫn có chồi này, rất là à. phát triển này. À đấy, chồi đấy. đấy. Vâng. Sau khi cắt cái kia đi là chồi đấy lên lại dùng được. Dạ vâng. À đây như quả này này như quả này đã ăn được rồi đây này các bạn này từ từ nhá dạ. trên một cái cây mà nó chỉ cao có hơn một mét thôi mà mình đã chết tới 8 cành rồi nhưng mà ổi ở gốc vẫn nằm như lợn con các bạn này dạ. đấy vẫn nằm như lợn con và trên cây còn rất nhiều thế hệ quả nữa bây giờ bạn à, thử cắt một quả, quả xong có dạ quả là vâng. chín này cắt đây. quả đâu đấy cắt một quả <laughs> thích nhỉ nằm như lợn dạ. con này. trong bổ trực tiếp không? Bổ trước để trực tiếp để cho đây. các bạn xem nhé. Đây, các bạn xem. Đấy, trái bổ rất là đẹp. Đây, chúng bổ trực tiếp. Đấy, rất là rất ngon các bạn này. À. Trong rất, lúc mà rất nhiều cùi đặc và ít ít hạt. À. Trên cây chết à, tới gần chục cành mà ổi vẫn ngon như thế này. Có nghĩa dạ. là dù chết thì chết nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chất lượng ổi. Vâng. Bây giờ bây giờ ừ, thử ừ, rất là ngon. À, bạn à... đây. nhìn là muốn ăn quá rồi dạ. cô ăn nhìn thích thật đấy nhỉ đây cho cô à, xin phép các bạn để à, tôi ăn thử miếng nhé bổ ra nó trắng như cau như lê luôn à. Dạ. Ừ. à. ngọt ạ à. ừ. giòn ngọt vâng vừa giòn vừa ngọt vừa giòn vừa ngọt ngọt đậm luôn à, mình ăn là ăn phải ngang với nê đấy và vâng, ăn nê là nê còn đắt tiền còn mấy chục nghìn ở đây mình ăn ổi này còn còn ngang với nê mà lại rẻ tiền nê à. thì vâng. lại còn có thuốc à, vâng, ổn thì sạch hoàn toàn luôn Đấy. đây mình dùng phân này đây như cháu đây là dùng làm bên này chiết chuyên làm giống ấy chiết à. cành thì là cháu là bón phân Sinic mà trong đây thì là mấy cả là bón ở góc cây nữa này à. thì là nó đất này rất là xốp này đất đây xốp này. Vâng. đây đất rất là xốp này cái con dao đào này, vâng. này. Rất, rất rất là vâng. xốp mà cây vâng. nó khỏe này vâng. cây cái cây của nó khỏe đúng rồi và nó rất có rất nhiều thế hệ quả đây cái quả này thì được thu nhé những quả này thì gần thu này chuẩn bị thu này, này gần thu ừ, những quả này gần thu nhé thế và đây trên đây nó lại còn có quả những cái quả còn nhỏ chưa bọc quả vừa bọc xong ờ, vừa bọc xong và đây này nó còn sai như thế này đây. nó vẫn còn sai như thế này, dạ đúng rồi đấy và nó lại còn nụ ra nhiều đây còn hoa này dạ. hoa hoa của nó đây này các bạn này đấy đây cái ổ này là còn hoa này rất là sai như này vâng. đấy nhưng mà cành này mình để được bốn quả này ừ. rất là năng suất đấy đây phân như là phân đây làm cho bón này lúc ừ. nào cành mập này mập này cành mập và khỏe mà mầm nó ra tốt này mập. đấy à, nếu như mà không có phân xinic thì bạn có làm được cây như này không nếu mà không có phân xinic của mình đây thì chắc thì không phát triển không phát triển được mình thì như vậy tiếp vào những dạ. cây xe trong này xem nào đây vâng. đây này ná mập này cành mập này lá khỏe vâng, vâng đây vẫn còn à, bám phân trên bán phân Sinic này cho phun này trên ừ, lá này đây rất là dày đây các bạn này sai sai vâng. chi chít này dạ, đúng đấy sai chi chít luôn đây cành sai như này thì phải vặt bỏ đi chứ không thì sau phải tỉa ờ, cái vâng. cành cái cây này là cũng chết được mấy cành rồi đấy nhỉ vâng cây này chết được ba cành bốn cành bốn cành bốn cành luôn mà cây, cây quả này đấy vâng. cây vẫn khỏe như thế này vâng. đấy Vậy thì à, những bạn nào muốn mua giống ổi thì hãy liên hệ cùng với bạn có thể tự, dạ, tự vâng. giới thiệu với mình đi. Dạ nếu mà ai mà muốn mua giống ổi mà muốn tìm hiểu giống ổi thì là cứ liên hệ cho cháu cho tôi và qua số điện thoại là 0329 345 962 ạ. Dạ. Và các bạn muốn mua ổi sạch ổi ngon dạ. thì liên hệ vâng. với và à, dạ. Tên ờ, họ tên. Dạ cháu tên là Lê Văn Quang Tuy. Dạ. Lê Văn Quang Tuy. Quang Tuy. Dạ và chủ ờ, tức là mẹ của bạn à, Huy dạ. là Lê Thị Ly dạ. ở địa chỉ dạ địa chỉ à, cháu là ở xã Thái Hòa huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương ạ. Các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của à, bạn Tuy dạ. cũng như là số điện thoại của bà Ly ở đây để các bạn có thể liên hệ vừa đến thăm vườn ổi để được ăn những miếng ổi ngon giòn dạ. chất lượng cao dạ. và khẳng định là vườn ổi này chúng tôi khẳng định là phải ngon nhất của tỉnh Hải Dương. Mặc dù Hải Dương, Thanh Hà, Hải Dương là một vựa ổi. Dạ, đúng rồi. Nhưng để có được những vườn ổi ngon xuất sắc như thế này thì không phải ai cũng làm được. Dạ vâng. Mà à, nhà bà Ly ở đây đã là một chủ hộ tiên phong đi đầu ứng dụng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang trên vườn ổi này đã cho một năng suất tuyệt vời và chất lượng ổi ngon như các bạn đã thấy đây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 những cái um, uh, chất lượng um, cho cái vườn ổi của nhà mình à, đến đây thì tôi khẳng định rằng vườn ổi nhà mình ngon nhất tỉnh hải dương dạ vâng, dạ chắc vâng. chắn là như vậy à, ổi thanh hà thì đã có tiếng từ bao nhiêu năm nay dạ vâng. nhưng mà ổi thanh hà ăn tức là trái to các bạn làm được sai các bạn làm được nhưng mà độ ngọt và độ giòn thì ổi thanh hà không làm được chưa làm được và chúng tôi mong muốn rằng khi bà con thanh hà xem những video này thì hãy nhớ đến phân silic hãy thử dùng đi tại sao với một dòng phân tốt như này mà các bạn thanh hà lại không ứng dụng nhỉ đúng rồi dạ <laughs> và các bạn hãy thử nhé chỉ một lần thôi các bạn sẽ cảm nhận dạ. được chất lượng phân bón của chúng tôi tuyệt vời như thế nào và chúng ta cùng chào khán giả nhé dạ vâng à, dạ. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo